Hello cả nhà, chúc cả nhà một tuần mới làm việc vui vẻ nha Hôm nay Nguyên cuối sẽ trở lại với mọi người một món ăn rất là ngon Đây là món cá bóng mú hấp Hồng Kông à, Nghe tên là rất là ngon rồi phải không Rồi mọi người cùng vào bếp với mình nha Về nguyên liệu chúng ta sẽ có là xương heo là mình nửa ký như các bạn hoặc có thể dùng ờ, ba loại heo tùy các bạn có thì dùng xương thì tốt rồi ngồi rí với bạn là 50g hành tây là 100g các bạn nha gần là 20g và nước mình sẽ dùng một lít rưỡi nước nha Đó. nước này có hai bạn hay gia giảm giảm xuống cũng được nếu mình là bạn muốn nấu nhanh thì nấu chậm rồi bắt nước lên và cho các nguyên liệu vào thì cái nước dùng này nấu lên sẽ lên cái phần ờ, cái phần nước ờ, nước ngọt đó thì các bạn biết là cái món mà như súp hoa nó cũng dùng cái nước heo rất là nhiều tại vì xương, heo nó ngọt hơn là xương gà bò thì bò thì mình không nói bò thì cái nó nấu với món, món khác còn món uh, hoa đa số dùng xương heo rất là nhiều các bạn thì cái nước dùng heo này á, sẽ có thêm mùi rí mùi thơm rất là hay thêm mùi hành tây cái mùi thanh hăng nữa vừa tẩy mùi mà vừa tăng thêm cái mùi vị gừng nó là tính ấm nó ăn rất, rất là nhẹ bụng đó sau khi mình nấu khoảng cỡ tầm 15 tới 2 phút là bắt đầu nước bắt đầu nó rút xuống rồi đó à. thì mình sẽ rút một rút còn khoảng phân nửa các bạn nha mình sẽ dùng khoảng 600 ml nước về cá thì các bạn uh, uh, mình dùng cá bấm mú á, thì được các bạn mua cá bấm mú mà tươi sống càng tốt còn không có hay dùng đồ đông trong lạnh cũng được đó thì mình chỉ cần cắt bỏ hết mấy cái ờ, luộc nội tạng bên trong thôi mà nồi xiên thì ờ, đánh bảy cá không xiên thì để nguyên cũng được đây cá mình đã ờ, xử lý xong rồi bỏ hết mấy phần nội tạng các bạn thấy không nhớ tẩy hết phần máu các bạn không máu đỏ đó nó sẽ là vi sinh cá không không có tươi mình ngon bởi vì cá thì lý do là sao mà ta phải bỏ hết nội tạng ruột gì đó để tránh vi sinh lên nhiễm khuẩn nguyên cá các bạn rồi bây giờ thì mình chỉ cần à, khử mùi bằng rượu thôi sa bóc cho cá bay hết mùi tanh cá là ok cái biển thì không đây thì nó à, đỡ tanh hơn cá xong tí xíu rồi khử mùi thôi và chúng ta sẽ ướp với chút gần các bạn nha gần các bạn xay nhuyễn ướp nhá không để nguyên à, tầng lát cũng được ứng gần với rượu à, đó rất là ok các bạn gần các bạn dùng 20 ml rượu thì cũng dùng 20 ml luôn và thêm 10 ml dầu ăn nữa tăng cái độ à, bóng của cá lên lúc mình hấp sẽ rất là ngon xong rồi không bị cái đất rang đất da nhiều các bạn Đó, rồi mình ướp khoảng cỡ 15 20 phút thôi cho cá bay hết mùi và nó thơm mùi gừng ướp trong ướp ngoài luôn các bạn thì cái ống mú này ăn rất là ngon các bạn ơi người muốn thịt rất là ngọt nên mình riêng làm món hấp là rất là rất ok tại vì nó giữ được cái độ ngọt của nó mình làm món luộc món chiên món xào đâu luộc thì mất nước ngọt chiên thì nó không còn cái độ ngọt tự, tự nhiên nữa mà phải có gia vị vô nó sẽ không ngon nên mình hấp là hay nhất rất là ngon luôn rồi tiếp theo mình sẽ làm món sốt nha tiếp theo là số nguyên liệu chúng ta sẽ có là xì dầu đặc biệt cho các bạn 20g hắc xì dầu á à, nước tương là 50g 50ml các bạn đây nước dùng mình mới hầm được rau củ các bạn 600ml nha đó, mình đã lọc rồi lấy phần nước cốt rồi rồi thêm cái phần à, dầu hào nữa 20g nước mắm 10ml À, dầu mè thì mình cho 50 ml nha các bạn một à, nêm thì mình cho 10 g bột thịt gà 25 gram à, thêm bột và hải sản nữa các bạn cho nó thơm là 10 20 g đường và 10 g các bạn đó, bột hải sản đó các bạn không dùng các bạn thấy bằng nước tương cá nha đó, mình đảo một trong hai loại đó ok rồi bắt đầu mình nấu nước uh, sốt hấp Hồng Kông thôi mình cho cái phần nước uh, dùng xương ban đầu mình nấu đó các bạn đó, mình cho vào còn mình cho các nguyên liệu còn lại vào như xì dầu nè nó hát xì dầu nè cái cái nguyên liệu này cái phần hát xì dầu rất quan trọng mà nó tạo cái mùi đặc trưng của cái mùi ờ, gọi là uh, mấy cái loại gọi là ờ, xì dầu mà mấy cái món mà hoa hay có cái mùi rất là chân á từ cái mùi hát xì dầu á và đặc biệt của người hoa của hãng Kim Ki các bạn nó rất nổi tiếng kèm với cái dầu mè nữa đó. hai cái vị này rất là đặc biệt tạo cho cái cá cá mình mùi thơm dầu mè nó thơm thanh lắm cộng với uh, cái xì dầu nữa nó hai mùi hòa quyện nhau rất là ngon để hai vị hai cái mùi để có bột hay cói các bạn và những vị còn lại là đã tăng cái uh, cái vị ngọt và là vị chua vị mặn thôi rồi mình cho vô rồi mình bắt đầu nấu thôi nấu cho nó sạch lại là ok à, cái nước này mình nấu xong á sạch ban đầu mình sẽ rưới lên cá đó, mình hấp sau đó mình để là à, à dư á mình sẽ là, cho là cái dĩa rồi đặt cá cho là mình ăn thôi rất là ngon các bạn ơi các bạn nấu cỡ 10 15 phút nha với canh nha nó rút xuống mà 1 phần 2 nó sợi thì ok đó đừng có lỏng quá nha ok tiếp theo mình luộc cá thôi các bạn ơi mình đặt một dĩa ở dưới đó là cúp lại mình để một cái dĩa lên trên để mình luộc các bạn tại cái nồi này nó mới vừa không có sẵn nào vừa cá này <laughs> mà không cảm nha rồi sau đó mình à, lấy một cái tăm mình chắn ngang cái à, thân cá đó để vành cá ra đó, để tạo hình các bạn chứ không là cái nước mặn cá nó hấp rồi cứng ngắt hàng không có hình đẹp được để cá vỗ thẳng hoặc là cong tùy theo cái nồi bạn mà vỗ thẳng thì đẹp còn nồi bạn phải hơi cong chút xíu các bạn nha không cảm nha à, nồi to nhất của mình đó mình <laughs> phải dùng cái này để mình luộc nó chứ nếu mà các bạn có sẵn công nghiệp ở ngoài đó hấp cỡ nào cũng nhựa đó rồi mình cá thì mình à, hấp thì mình cho thêm chút dầu tỏi à, mùi thơm cũng mùi và thêm chút gừng nữa cho nó ấm đó, thơm gừng nữa tốt hấp hấp gừng nữa gừng ngon các bạn nha dầu thì các bạn dùng cái phần à, cọ đó dùng cọ mình quét cho nó đều à, chứ đừng có đổ dầu lên nha à, vậy nó mới đều cái dây cá là đều rất bóng mà nó không bị bể à, màu chín nữa à. cái này các bạn cứ luộc khoảng tầm 15 ờ, phút là ok nhất 10 phút thì nó ờ, chín nhưng mà tùy con có thể 15 phút là ok nhất ừ, mấy con mà nó gần như là rất mắt ra là bắt đầu chín rồi còn đó mắt nữa thì ok là chín luôn rồi đó <laughs> các bạn rồi các bạn nhớ cho gừng nha gừng và lát vô cho thơm cá thấm cái mùi gừng rất là ngon đó, rồi xong thì ăn gừng luôn thôi không thì các bạn gỡ gừng ra đó mình sẽ dịch vị trí với ờ, chút hành và ăn chung với cải thìa nha các bạn rất là ngon món này ăn với cơm chiên rất là ok luôn đó. trước mình có làm món cơm chiên rau củ các bạn nhớ không trong cái bài cơm chiên rau củ với gà nướng đó, để ăn món cơm chiên rau củ với cơm cá này là cực kỳ hợp luôn các bạn đó, nước chuẩn bị sôi các bạn đó mình tính tính đúng nước sôi nha các bạn 15 phút nha món này ăn phải nói là rất tốt sức khỏe không có chiên dầu không có ờ, luộc mất ngọt hấp vậy là rất là chuẩn luôn thì trong mấy món món mà mà hay hấp là ok nhất các bạn giờ có nhiều nhà hàng làm món hấp á tại vì nó giữ được cái lượng ngọt tự nhiên không có pha gia vị nhiều ha mà thấy không đó cá chín rồi đó sau 15 phút đó rất là đẹp luôn nha mắt nó chưa tới rớt rồi mới gì chín tới luôn đó thấy không là ngon luôn đó rồi ờ, chúng ta tưới phần nước sốt lên là xong rồi các mọi người ơi nước sốt cái này sẽ hấp thấm với cái phần cá hấp mới hấp xong rất là ngon các bạn rồi cá đã xong rồi bây giờ mình đi co thêm hành và chút cải thiện là xong nha mọi người lên món thôi tên tên tên xin mời cả nhà một dĩa cá bóng muối tàu xì hấp xì dầu Hồng Kông Rất là ngon nha mọi người ơi Thịt cá ngon ngọt thấm mùi xì dầu mùi à, cái sốt Hồng Kông đó Trời ơi, ăn rất là ngon luôn Không nhận cái cá muốn này là món này là số dách Nó hợp nha các bạn Mấy cá khác mình không biết như nào mà thấy có muốn rất là ngọt Đặc kiểu cá biển mà là món này rất là tiện tuyệt vời luôn rất là ngon còn cá cái sông thì ăn cũng được mà thấy cá biển là món lợi số 1 nó ăn với cái phần à, cải thề nè ăn với phần à, hành đó, ở, là ngon mọi người nha nó thơm miệng gần nữa cá muối này các bạn có thể hiểu bằng cá à, nếu các bạn không có mua cá biển thì các bạn mua cá à, dưa hấu cũng được cũng ok thì nếu các bạn không có muốn thì đổi cá chẽm nè cá lăng nè nó cũng ngon như vậy cá tầm nữa có những món cá mà ăn với này số dách luôn có tiền để mua cá bơn đó đó đó à, các bạn thấy đơn giản không cái đơn giản nha món này ăn là bảo lắm rất là ghiền luôn mọi người thịt rất ngọt luôn lên lên làm cá lát veo trong một nốt nhạc chỉ còn bộ xương cá và thôi <laughs> vì nó quá ngon đó mà rồi mọi người cứ làm nha có gì mắc cứ hỏi mình nha Wikigood sẵn lòng trả lời thắc mắc comment của tất cả mọi người hẹn gặp mọi người ở những món ngon tiếp theo nha tiếp theo mình sẽ làm thêm vài món Âu và món Á nữa à, mọi người chờ đợi mình trong những clip tiếp theo nha nhớ đăng ký like comment share để mình có thêm động lực phát triển kênh và ra mắt giới thiệu mọi người thêm nhiều món mới để mọi người cùng biết được nền thật thế giới rộng lớn như thế nào nha bye bye hẹn gặp lại cả nhà